trời ơi à. giống như là con đuông dừa đu đu vậy đó tẩy trang hả bạn nay trang điểm cái xì tay gì nâu nâu ơi là nâu vậy nâu gì mua bình bự hay mua riêng anh biết tại sao mà từ 2 triệu nó xuống còn 1 triệu rồi thành không hồi trước là nó 2 triệu mấy đây nè lý do nè cái này nè này à, chúng ta có một chuyến tour ngắn ngắn <laughs> lâu lắm rồi mới gặp à, đi ra đây đi ra đây đi em đây nó không thấy được ờ à, đó quân đội đánh bơm à, của Cambodia ông Cambodia <laughs> Cambodia đi tự nhiên nay GoPro hết pin chưa sạc chưa sạc nó chưa đầy dân chơi dân chơi nửa mùa dân chơi lúc nào đi cũng thiếu đồ hết trơn vẫn chơi chơi mà mà không được kỹ lưỡng gì hết đường nhánh luôn có bánh trước có bánh sau nè đó bốn cái xong cái mình gắn thêm mấy cái à, mấy cái miếng thép vô trong cái căm xe nè thành dung dịch bơi qua thôi thằng nào tên nào vlog nó chế cái vụ đó rồi thực ra những cái đó là những cái, cái thằng kia nó bay nó bay bất chấp luôn kìa chẳng qua mình không làm thì cái thằng đó nó, nó cùng cùng nó làm cho mình coi thôi <laughs> cái kia nếu mà không lần này là lần 4 luôn rồi đó hello các bạn lại là mình đây biên tập viên sang Mai Bảo chân đã trở về các bạn sau một chuyến hành trình dài và bây giờ tụi mình đang ở bến phà chị An nhưng mà do người yêu mình sàn quá cho nên là bây giờ tụi mình vẫn đang đứng đây như hai con khỉ già mình đi nha các bạn yeah yeah 把，把门打开。 rồi nó được bà nội mày được giờ mày có màu gì chê à chọn màu không có đó em để cho thấy chồng mày em không có không có mà ai à, mà cho có màu gì mà tôi sẽ lại có bài của người ta coi cái gì mà nhan người vậy màu này cái gì đó là nó rẻ tưởng là gì immoral à, tính anh là anh à, anh anh không thì anh coi cái mã đó đó xong sạch cái mã đó ý là thời buổi bây giờ nó nó làm giả đồ cũng à, ý là vô mấy cửa hàng mà uy tín á mấy hàng mà nó bán nhiều má nó đó nguyên đang rổ bắp ở dưới đang ờ, bắp không kìa khóc rồi kìa khóc rồi kìa khóc rồi khóc rồi trời ơi trời ơi, ôm nhau rồi ôm ôm eo rồi ôm eo rồi ôm eo rồi trời ơi cái cô này đứng kỳ quá ôi ôi xuất sắc quá ê tự nhiên ổng chụp em kìa ổng quay em kìa quỷ đó gà nè muối ớt nè trứng cao răm nè mày quen người ta người ta không nói tiếng nào tao quay lại với mày là bắp nè sandwich nè trường liên kiệt em học giỏi tiếng anh lắm em vốn cái cái môn mà giỏi tiếng anh lắm cái xong bỏ vô thực tập trong lớp em á cái em chỉ đứa nào học giỏi là bảo gọi mấy đứa đó lên lên cho bài mà. à sao nữa rồi cái xong rồi mất thời gian liên lạc thằng thời gian xong rồi sau này đủ qua đi chụp hình nay mình được dịp ờ, xài chức năng của ờ, bốn cây tôn mình lắp cái này mà không có đèn xài đèn thường chắc chết luôn không em à, mình đi mà mình cứ cầu trời không á họ ghê giống như trong phim kinh dị ha ủa rồi sao rồi trái mấy ngồi có bị mệt không đây là khi không có đèn nè à? đó, đây là khi có đèn sao không sáng lắm ta nó tỏ ra quá không sáng lắm 38 cây ok không đây là lần đầu tiên ờ, từ bữa giờ là chạy được 1 lít 38 cây đúc chạy ờ, tốc độ trung bình 40 ờ, cây số giờ anh đâu thấy mỏi đâu chạy tốc độ trung bình là 40 cây số giờ 30 哎，你努力。